Tháng 11 năm 1980 Thanh Hải trong thơ Việt Nam năm 1945 đến năm 1985 Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1987 Thanh Hải sinh năm 1930, mất năm 1980 Tên khai sinh là Phạm Bá Ngoãn, quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Ông hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hải ở lại quê hương, hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời, thể hiện niềm yêu mến thiết tha cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết, yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa thu nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Bài thơ theo thể năm năm tiếng, có nhạc điệu và trong, có nhạc điệu trong sáng, tha thiết gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh, nhiều hình ảnh đẹp, giản dị gợi cảm, những so sánh và ẩn dụ sáng tạo.